Câu 27 Nucleotide nào sau đây không tham gia cấu tạo nên ADN? Đó là nucleotide loại uracil, chỉ có ở ARN. Câu 28 Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế nào? Chúng ta chọn đáp án, đó là nhân đôi ADN. Câu 29 Mỗi gen mã hóa protein điển hình có 3 vùng trình tự nu Vùng trình tự nucleotic nằm ở đầu 5 phẩy trên mạch mã gốc có chức năng mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã. Chúng ta chọn đáp án C. Chúng ta sang câu 30 ở mức độ thông hiểu. Thay thế một nucleotic ở vị trí bất kỳ của triplet nào sau đây không xuất hiện bộ ba kết thúc. Như chúng ta biết, bộ ba kết thúc có trình tự là 5, UAA 3, 5 phẩy UAG 3 phẩy, 5 phẩy UGA 3 phẩy. Và các bộ ba kết thúc này không có nucleotide loại ít và ta thấy bộ ba ở đáp án D đó là 3 phẩy AGG 5 phẩy thì nó sẽ mã hóa ra cô đông 5 phẩy UXX 3 phẩy. Cho dù nếu mà có đột biến thay thế một nucleotide ở vị trí nào cũng không làm xuất hiện một trong ba bộ ba kết thúc bởi vì nó sẽ còn một ít mà bộ ba kết thúc thì không có mặt của nucleotide lợi ít nên chúng ta chọn đáp án D. Câu 31. Một gen có 200 nucleotide loại T, 400 nucleotide loại X thì gen có bao nhiêu liên kết hydro? Chúng ta có công thức tính số liên kết hydro H bằng 2A cộng 3G hoặc là bằng 2T cộng 3X thế số vào thì chúng ta sẽ có là 2 nhân cho t là nhân cho 200 cộng với 3 nhân cho 400 thì đáp án của chúng ta là 1600 ta chọn đáp án A Câu 32 Một nhà hóa sinh học đã phân lập và tinh sạch được các phân tử cần thiết cho quá trình sao chép ADN. Khi cô ta bổ sung thêm ADN, sự sao chép diễn ra nhưng mà mỗi phân tử ADN bao gồm một mạch bình thường kết hợp với nhiều phân đoạn ADN có chiều dài gồm vài trăm nucleotide. Nhiều khả năng là cô ta đã quên bổ sung vào hỗn hợp thành phần gì. Thì chúng ta thấy các đoạn ADN ngắn đó chính là những cái đoạn Okazaki. Nhờ enzyme nối ADN ligase nó sẽ giúp hình thành cái liên kết phosphodiester giữa các đoạn Okazaki để tạo thành một cái sợi polynucleotide liên tục. Trong trường hợp thiếu enzyme này thì những cái đoạn Okazaki nó không được nối lại và mạch ADN mới lúc này sẽ bị đứt quãng thành nhiều phân đoạn. Vậy, nhiều khả năng là cô ta đã quên bổ sung vào cái hỗn hợp một thành phần đó là enzyme nối ADN ligase. Chúng ta chọn đáp án A. Câu 33. Một trong những đặc điểm khác nhau giữa quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực với quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ đó là ở sinh vật nhân sơ thì số đơn vị nhân đôi ADN chỉ có một mà thôi còn sinh vật nhân thực thì quá trình nhân đôi ADN nó diễn ra nhiều điểm tái bản khác nhau có nghĩa là nhiều đơn vị nhân đôi chúng ta chọn đáp án B câu 34 một gen cấu trúc có độ dài 4.165 ăn trong và có 455 nucleotide loại guanin tổng số liên kết hero của gen là bao nhiêu chúng ta sử dụng công thức số liên kết hydro H bằng 2A cộng 3G hoặc là N cộng G. Như vậy, chúng ta sẽ tìm N. N bằng 2 nhân L chia cho 3,4 và nó sẽ bằng 2 nhân cho 4165 chia cho 3,4 bằng 2450. Như vậy, chúng ta thế vào để tìm số liên kết hydro H bằng n là 2450 cộng với g là 455. Vậy đáp án chúng ta sẽ bằng 2905. Chúng ta chọn đáp án A. Câu 35. Trong quá trình dịch mã ở tế bào chất của sinh vật nhân thực không có sự tham gia của loại ARN vận chuyển mang bộ ba đối mã nào sau đây? Thì trong quá trình dịch mã, các bộ ba kết thúc nó không quy định tổng hợp acetamin nên sẽ không có ARN e vận chuyển tương ứng thì bộ ba kết thúc 5, UAA thì đối mã của nó sẽ là 3, AUU 5, đối với bộ ba kết thúc 5, UAG 3, thì bộ ba đối mã của nó sẽ là 3, AUX 5, thì chúng ta thấy trong trường hợp này là rơi vào đáp án B hoặc là còn một bộ ba kết thúc nữa là 5 phẩy u a g 3 phẩy sẽ không có bộ ba đối mã là 3 phẩy a u x 5 phẩy câu 36 khi nói về quá trình tái bản ADN ở tế bào nhân thực phát biểu nào sau đây không đúng câu A trong quá trình nhân đôi ADN ligaza chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử ADN mẹ. Và chúng ta sẽ vẽ lại sơ đồ quá trình nhân đôi ADN tại một đơn vị tái bản. Một đơn vị tái bản gồm hai chạc chữ Y úp ngược vào nhau. Thì chúng ta xét trên một chạc chữ Y thì quá trình nhân đôi ADN lúc này ligasa nó chỉ tác động lên một trong hai mạch mà thôi. Tuy nhiên, trong một chạc tái bản có hai chạc chữ Y úp ngược vào nhau, cho nên là mạch ở trên này cũng sẽ có sự tác động của enzyme ligaza. Vậy đáp án A này là sai. ligaza nó sẽ tác động lên cả hai mạch trong một đơn vị tái bản. Câu B, trong quá trình nhân đôi ADN có sự khớp bổ sung giữa A với T, G với X và ngược lại thì đây là đáp án đúng. Câu C. ADN polymerase không tham gia tháo xoắn ADN. Và đây là đáp án đúng. Sự nhân đôi ADN diễn ra tại nhiều điểm và tạo nhiều đơn vị tái bản. Và đây là đáp án đúng. Bởi vì đây là sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực. Câu 37. Trên mạch gốc của gen có 3 loại nu là A, T và G. Số kiểu bộ 3 trên gen và số tổ hợp bộ ba có ít nhất một g lần lượt là bao nhiêu thì ta thấy trên mạch gốc của gen có ba loại nu là A, T và G thì số kiểu bộ 3 sẽ là 3 mũ 3 bằng 27 bộ 3 vậy, vậy là có số kiểu bộ 3 là 27 và số tổ hợp bộ 3 có ít nhất 1G Số tổ hợp bộ ba có ít nhất một g đó là chúng ta sẽ lấy tổng số bộ ba trừ cho số bộ ba không chứa g nào. Vậy thì số bộ bộ ba mà không chứa g nào lúc này là chỉ còn t và a thôi. Vậy thì sẽ có 2 mũ 3 số bộ 3 không chứa g. Vậy thì chúng ta sẽ tìm được là số tổ hợp bộ 3 chứa ít nhất một g bằng tổng số bộ 3 là 27 trừ cho số mũ 3 không chứa g nào là là 2 mũ 3 là 8 vậy thì đáp án sẽ là 19 ta chọn đáp án A câu 38 một gen có chiều dài 4080 ăn trong và số nucleotide loại A chiếm 20% tổng số nucleotide của gen số liên kết hydro của gen là bao nhiêu Để tìm số liên kết hydro của gen thì chúng ta lấy H bằng 2A cộng với 3G hoặc là N cộng G tương ứng với tỷ lệ phần trăm, phần trăm của H bằng phần trăm của N cộng với phần trăm của G đề cho sẵn A bằng 20%, ta suy ra được G bằng 30% và phần trăm của tổng số nu N là 100%. Vậy ta sẽ cộng thêm 30% của G Vậy H bằng 130% của tổng số nu Vậy chúng ta tìm tổng số nu Thì để cho sẵn chiều dài L Ta tìm tổng số nu N bằng 2L chia cho 3,4 Bằng 2 nhân cho 4080 chia cho 3,4 Bằng 2400 Vậy chúng ta suy ra H bằng 130% của 2400 Bằng 3120 Vậy ta chọn đáp án D. Câu 39 Đặc điểm chỉ có ở quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân thực mà không có ở quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ là A. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn thì ở đây cả hai quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ và nhân thực đều có. Câu B, Nucleotide mới được tổng hợp gắn vào đầu ba phẩy của chuỗi polynucleotide đang kéo dài. Quá trình này cũng có ở cả sinh vật nhân sơ và nhân thực. Câu C. Trên mỗi phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu tái bản. Thì ở đây chỉ có ở sinh vật nhân thực mà thôi. Chúng ta chọn đáp án C. Một mạch được tổng hợp liên tục. Thì trong trường hợp này là tính trên một chạc chữ Y cả sinh vật nhân sơ và nhân thực đều có vậy chúng ta chọn đáp án C câu 40 khi nói về sự nhân đôi ADN có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng câu 1 trên mỗi phân tử ADN vùng nhân của sinh vật nhân sơ chỉ có một điểm khởi đầu nhân đôi thì đây là phát biểu đúng câu 2 enzyme ADN polymerase làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN và kéo dài mạch mới thì đây là đáp án sai. Lý do là enzyme ADN polymerase không làm nhiệm vụ tháo xoắn Câu 3. Ở sinh vật nhân thực, sự nhân đôi ADN trong nhân tế bào diễn ra ở pha G của chu kỳ tế bào. Thì đây là đáp án sai. Nhân đôi ADN diễn ra trong pha S của chu kỳ tế bào. Câu 4. Enzyme ADN polymerase và enzyme ligase đều có khả năng xúc tác hình thành liên kết phosphodiester thì đây là đáp án đúng câu 5 trên hai mạch mới được tổng hợp một mạch tổng hợp gián đoạn và một mạch tổng hợp liên tục thì đây là đáp án sai bởi vì trên hai mạch mới đều có đoạn tổng hợp liên tục và có đoạn tổng hợp gián đoạn thì đây là đáp án sai vậy chúng ta sẽ chọn hai đáp án đúng đó là đáp án số 1 và số 4 ta chọn đáp án D câu 41 trong tế bào của mỗi loài thực vật xét 5 gen A, B, C, D, E. Trong đó, gen A và B cùng nằm trên nhiễm sắc thể số 1, gen C nằm trên nhiễm sắc thể số 2, gen D nằm trong ti thể, gen E nằm trong lục lạp. Biết không xảy ra đột biến theo lý thuyết. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Thì ở đây chúng ta xét là trong tế bào thực vật có 5 gen. Vậy thì trong đó gen A và B nằm trên cùng nhiễm sắc thể số 1 Gen C và D nằm trên nhiễm sắc thể. Gen C nằm trên nhiễm sắc thể số 2. Gen D nằm trên Gen D nằm trong thi thể là nằm ngoài nhân. Gen E nằm trong lục lạc là cũng nằm ngoài nhân. Vậy thì ở đây có 5 gen, trong đó 3 gen nằm trong nhân và 2 gen nằm ngoài nhân. 3 gen nằm trong nhân thì có 2 gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể và một gen nằm trên nhiễm sắc thể khác. À, chúng ta lưu ý các gen mà nằm trong nhân luôn có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã nó sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của tế bào với từng loại sản phẩm của gen đó còn gen mà nằm ngoài nhân thì sẽ gen mà nằm ngoài nhân thì sẽ có số lần nhân đôi và số lần phiên mã sẽ khác với cái gen trong nhân chúng ta thấy ở đây là gen A, B, C là gen nằm trong nhân còn gen nằm ngoài nhân là gen D và gen E cho nên ở câu 1 chúng ta thấy nếu mà gen A nhân đôi 5 lần thì gen B cũng nhân đôi 5 lần. Đây là đáp án đúng. Câu 2. Nếu gen B phiên mã 10 lần thì gen C cũng phiên mã 10 lần. Thì đây là đáp án sai bởi vì gen B và gen C là hai gen khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu của tế bào mà số lần phiên mã của hai gen này nó sẽ khác nhau. 3. Nếu trong tế bào phân bào hai lần thì gen D nhân đôi hai lần thì đây là đáp án sai bởi vì số lần nhân đôi của gen ở ngoài nhân nó sẽ không bằng với số lần nhân đôi của gen trong nhân có nghĩa là số lần phân bào đáp án số 4 khi gen E là gen nằm ngoài nhân nhân đôi một lần nếu mà có chất 5 brom uracil thấm vào tế bào thì có thể sẽ làm phát sinh đột biến gen dạng thay thế cặp AT bằng cặp GX thì đây là đáp án đúng bởi vì chúng ta thấy là 5 brom uracil là tác nhân gây đột biến thay thế một cặp AT thành một cặp GX nên Chúng ta chọn hai đáp án đúng, đó là đáp án số 1 và số 4. Câu 42. Có một số yếu tố sau liên quan đến các quá trình sao chép ADN và phiên mã. Tổng hợp ARN. Ở đây đề cho bốn yếu tố, chúng ta tìm sự khác biệt của hai quá trình sao chép và phiên mã bao gồm những yếu tố nào. Sau đây chúng ta sẽ kẻ một cái bảng để phân biệt các đặc điểm cơ bản về sự khác nhau của quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã là nghĩa là tổng hợp ADN. thì thứ nhất là loại enzyme xúc tác thì đối với quá trình nhân đôi ADN loại enzyme xúc tác đó chính là ADN polymerase còn đối với quá trình phiên mã là ARN polymerase sản phẩm của của quá trình nhân đôi ADN đó là ADN sản phẩm của quá trình phiên mã đó là ARN và nguyên liệu của môi trường trong quá trình nhân đôi ADN nguyên liệu chính là các nu tự do ATGX và các nu tự do để tổng hợp nên đoạn mồi đó chính là augx Trong quá trình phiên mã thì các nguyên liệu của môi trường tự do đó là augx Chiều tổng hợp của quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã đều theo chiều 5,3. Như vậy dựa vào các yếu tố này thì chúng ta sẽ xác định được là sự khác biệt của hai quá trình trên đó là loại enzyme xúc tác, sản phẩm của quá trình và thứ ba nguyên liệu tham gia và quá trình đây là sự khác biệt còn chiều tổng hợp thì giống nhau vậy chúng ta chọn đáp án D câu 43 phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình nhân đôi ADN câu A enzyme ligasa hoạt động ở cả hai mặt trong một đơn vị nhân đôi thì đây là đáp án đúng câu B trong một đơn vị nhân đôi có một mạch tổng hợp liên tục đây là đáp án sai cả hai mạch đều được tổng hợp liên tục đây là đáp án sai bởi vì một đơn vị tái bản thì trên hai mạch gốc đều có đoạn tổng hợp gián đoạn. Câu C. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung. Thì đây là đáp án sai bởi vì quá trình nhân đôi ADN nó diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn. Câu D. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở kỳ đầu của quá trình nguyên phân. Đây là đáp án sai bởi vì quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở kỳ trung gian ngay tại pha ớt. Vậy ta chọn đáp án A. Câu 44 Khi quan sát quá trình tái bản của một phân tử ADN, người ta thấy có 240 đoạn Okazaki và 256 đoạn mồi. Hỏi quá trình tái bản ADN này đã hình thành bao nhiêu số đơn vị tái bản? Chúng ta sẽ xác định lại trong một đơn vị tái bản thì cái số đoạn Okazaki nó tương ứng với cái số đoạn mồi như thế nào. Trước tiên chúng ta xét với một chạc chữ Y thì mạch được tổng hợp liên tục thì sẽ có một đoạn mồi và không có đoạn Okazaki nào. Còn cái mạch được tổng hợp gián đoạn thì cái số đoạn mồi sẽ bằng với số đoạn Okazaki. Còn trong một đơn vị tái bản thì sẽ có hai chạc chữ Y úp ngược vào nhau nên cái số đoạn mồi xuất hiện trong một chạc chữ Y là nó sẽ bằng số đoạn Okazaki cộng thêm 2. Như vậy ta gọi A là số đơn vị tái bản thì số đoạn mồi sẽ bằng số đoạn Okazaki cộng với 2A. Thì chúng ta suy ra số đơn vị tái bản A sẽ bằng số đoạn mồi trừ đi số đoạn Okazaki chia cho 2 và đáp án là bằng 8. Vậy chúng ta chọn đáp án D. Câu 45. Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, có bao nhiêu đặc điểm sau đây đúng? Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn. Thì đây là đáp án đúng. 2. Đoạn Okazaki được tổng hợp theo chiều 5,3. Đây là đáp án đúng nucleotide tự do được liên kết vào đầu 3 phẩy của mạch mới. Đây là đáp án đúng. Sự kết cặp của các nu theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nu trên mỗi mạch đơn. Thì đây là đáp án đúng. Vậy đáp án chúng ta chọn là đáp án D. Câu 46. Trên mạch 1 của một phân tử ADN có tỷ lệ A1 cộng T1 trên G1 cộng X1 bằng 2 phần 3. Số nucleotide loại A của ADN này chiếm tỷ lệ bao nhiêu? chúng ta có A1 cộng T1 bằng A và bằng T và G1 cộng X1 bằng G. Mặt khác chúng ta có tổng tỷ lệ phần trăm của A và G bằng 50% và ta có tỷ lệ A trên G bằng 2 phần 3. Suy ra được A chiếm tỷ lệ 20% và G chiếm tỷ lệ 30%. Như vậy, chúng ta chọn đáp án C. Câu 47. Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 408 nanomet và có số nu loại A chiếm 20% tổng số nu nucleotide của gen. Theo lý thuyết, gen này có số nu nucleotide loại X là bao nhiêu? Và chúng ta lưu ý là khi đề cho đơn vị của gen không phải là ăn trong thì chúng ta sẽ đổi ra là ăn trong. Và chúng ta lưu ý là 1 nanomet sẽ bằng 10 ăn trong. Còn 1 mm bằng 10 mũ 4 ăn trong ở đây đề cho là 408 nanomet vậy thì chiều dài chúng ta có thể đổi ra là L bằng 4080 ăn trong thì chúng ta sẽ suy ra được N bằng 2 nhân L chia cho 3,4 vậy lúc này chúng ta sẽ có N bằng 4080 chia cho 3,4 nhân cho 2 và đề cho A bằng 20% thì chúng ta suy ra là G bằng 30% bằng x. Vậy thì x bằng 30% của tổng số nu là x bằng 30% nhân với 2400. Thì đáp án chúng ta có là sẽ là 720. Chúng ta chọn đáp án A. Câu 48. Giả sử một phân tử ADN hai mạch dài bằng nhau, mạch thứ nhất có tỷ lệ ATGX lần lượt là 1 2 3 4 mặt thứ hai của phân tử ADN này là ATGX lần lượt là bao nhiêu? Thì chúng ta thấy theo nguyên tắc bổ sung thì A1 sẽ bằng T2, T1 bằng A2, G1 bằng X2 và X1 bằng G2. Thì trên mạch 1 có A1, T1, G1, X1 là 1, 2, 3, 4 thì chúng ta suy ra được là nó sẽ bằng với T2, A2, X2 và G2. Như vậy chúng ta sắp xếp lại tỷ lệ mạch thứ hai ATGX là 2143 vậy chúng ta chọn đáp án A câu 49 một gen có chiều dài là 3264 ăn trong và có tỷ lệ giữa các loại nu là A bằng 1 phần 3 G số lượng nucleotide từng loại của gen là bao nhiêu Vậy từ chiều dài chúng ta sẽ tính được tổng số nu n bằng 2 nhân L chia cho 3,4 bằng 2 nhân cho 3264 chia cho 3,4 bằng 1920 và có tỷ lệ A bằng 1 phần 3G thì chúng ta sẽ suy ra được hệ phương trình như sau. Chúng ta có N bằng 2A cộng với 2G bằng 1920 và chúng ta có A bằng 1 phần 3G. À, giải hệ phương trình này chúng ta sẽ có được là A bằng T bằng 240 g bằng x bằng 720. Vậy chúng ta chọn đáp án A. Câu 50. Cho các phát cho các phát biểu sau về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây không đúng? Câu A. Enzyme nối lyrasa hoạt động trên cả hai mạch mới đang được tổng hợp. Đây là đáp án đúng. Trong một chạc tái bản, enzyme ADN polymerase trượt theo hai chiều ngược nhau đây là đáp án đúng bởi vì hai chạc ngược chiều nhau mà enzyme ADN polymerase nó sẽ tổng hợp mạch mới chỉ theo chiều 5,37 mà thôi câu C enzyme ARN polymerase luôn dịch chuyển theo chiều enzyme tháo sắn à, chúng ta hình dung lại một đơn vị tái bản thì trên sợi khuôn có chiều 3,5 thì enzyme ARN polymerase nó sẽ trượt cùng chiều với enzyme tháo sắn còn cái trên sợi khuôn có chiều phẩy 5,3 phẩy thì enzyme này nó sẽ đi ngược chiều với enzyme 86 để tổng hợp ra những cái đoạn mồi có chiều phẩy 5,3 phẩy như vậy là đáp án C không đúng đáp án D trên một chạc tái bản một mạch được tổng hợp liên tục một mạch được tổng hợp gián đoạn thì đây là đáp án đúng vậy ta chọn đáp án C câu 51 vật chất di truyền của một chủng gây bệnh ở người là một phân tử axit nucleic gồm 22% nucleotide loại A, 28% nucleotide loại T, 25% nu loại G và 25% nu loại X. Vật chất di truyền của chủng vi bệnh này là à, chúng ta nhớ lại nguyên tắc mà cô hướng dẫn thì nếu là ADN mạch kép thì A luôn bằng T và G bằng X với điều kiện là A cộng G sẽ bằng 50% còn nếu mà không thỏa mãn một trong hai điều kiện này nó là ADN mạch đơn và tương tự ARN cũng vậy nếu là ARN kép thì A sẽ bằng U và G bằng X với điều kiện là 50% là tổng số của A và G nếu mà không thỏa mãn một trong hai điều kiện này thì nó là ARN mạch đơn vậy chúng ta thấy ở đây là có bốn nu loại A, T, G, X thì chắc chắn nó là ADN mà không phải là ARN nhưng mà A không bằng T và G bằng x vậy là nó không thỏa điều kiện là a a phải bằng t nghĩa là a đem mặt kép như vậy chúng ta chọn đáp án đúng đó chính là a đi em mặt đơn câu 52 phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình nhân đôi ADN câu a quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bảo tồn thì câu này là sai lý do là ADN nó nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn Câu B. Enzyme ADN polymerase tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 3,5. Thì đây là đáp án sai, bởi vì enzyme này sẽ tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 5,3. Câu C. Enzyme ligase nối các đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh. Đây là đáp án đúng. Câu D. Nhờ các enzyme tháo sắn, hai mạch đơn của ARN tách nhau dần tạo nên chặt chữ Y. Đây là đáp án sai. Bởi vì nhờ enzyme tháo xoắn thì hai mặt đơn của ADN nó tách nhau dần tạo nên chặt chữ Y chứ không phải là của ARN. Câu 53. Phân tích vật chất di truyền của bốn chủng vi sinh vật gây bệnh thì thu được kết quả như sau. Ở đây người ta cho bốn chủng, chủng 1, 2, 3 và 4 tương ứng với các loại nucleotide A, T, U, G và X và kết luận nào sau đây không đúng? Đáp án A, vật chất di truyền của chủng số 1 là ADN mạch kép. Chúng ta chọn câu không đúng thì chúng ta thấy ở chủng số 1 A bằng T và G bằng X thì đây là ADN kép. Câu B, vật chất di truyền của chủng số 2 là ADN mạch đơn. Vậy ta thấy ở chủng số 2 thì A bằng T nhưng mà G không bằng X. Vậy thì đây là ADN mạch đơn. Vậy thì chúng ta chọn là câu 1 và câu 2. Chúng ta chọn câu A và câu B là đúng. Câu C, vật chất di truyền của chủng số 3 là ADN mạch kép. Ở chủng số 3 ta thấy A bằng U và G không bằng X thì đây là ARN mạch đơn. Và đáp án C là đáp án không đúng. Câu D, vật chất di truyền của chủng số 4 là ADN mạch đơn. Chúng ta thấy ở chủng số 4 A bằng T và G không bằng X thì đây là ADN mạch đơn D là đáp án đúng vậy chúng ta chọn đáp án C câu 54 đặc điểm dưới đây chỉ có ở quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực mà không có ở quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ câu A có sự hình thành các đoạn Okazaki thì ở sinh vật nhân thực và nhân sơ trong quá trình nhân đôi ADN đều có giai đoạn này câu B nucleotic tự do được liên kết vào đầu 3 phẩy OH của mạch mới. Thì quá trình này có ở cả hai nhóm sinh vật. Câu C. Trên mỗi phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu quá trình tái bản thì đặc điểm này chỉ có ở sinh vật nhân thực mà thôi. Chúng ta chọn đáp án C. Câu D. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn. Thì đặc điểm này có ở cả sinh vật nhân sơ và nhân thực. Vậy ta chọn đáp án C. Câu 55 một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nucleotic loại A chiếm 20% tổng số nu. Tỷ lệ số nu loại G trong phân tử ADN này là bao nhiêu? Thì chúng ta thấy là ở sinh vật nhân thực thì A cộng G tỷ lệ của nó sẽ luôn bằng 50%. Như vậy nếu A bằng 20% thì G sẽ bằng 30%. Chúng ta chọn đáp án C. Chúng ta sang câu 56 người ta nuôi một tế bào vi khuẩn E. coli chỉ chứa N14 trong môi trường chứa N14 ở lần nhân đôi thứ nhất và sau một thế hệ thì người ta chuyển sang môi trường nuôi cấy chứa N15 là ở lần thứ hai để cho mỗi tế bào nhân đôi hai lần sau đó lại chuyển các tế bào đã được tạo ra sang nuôi cấy trong môi trường có N14 trở lại ở lần thứ ba và để chúng nhân đôi một lần nữa thì số tế bào chứa cả N14 và N15 là bao nhiêu đối với dạng bài tập này thì chúng ta lưu ý là một tế bào vi khuẩn E.coli nó chỉ chứa một phân tử ADN mạch kép dạng vòng mà thôi và khi nuôi vi khuẩn trong môi trường chứa đồng vị phóng xạ là N14 hoặc là N15 thì người ta gọi cái tên của mạch ADN theo đồng vị phóng xạ đó và lưu ý thứ hai là ở cái dạng bài tập này là ADN nó nhân đôi theo nguyên tắc bảo toàn thì đó là cái điểm mà chúng ta cần lưu ý có nghĩa là phân tử ADN mới gồm có hai mạch trong đó nó giữ một mạch cũ là mạch mẹ và một mạch mới được tổng hợp từ môi trường mới như vậy ban đầu có bao nhiêu mạch ADN cũ thì cho dù nó nhân đôi bao nhiêu lần trong môi trường mới thì số mạch cũ cũng vẫn không thay đổi chúng ta đi vào giải bài tập này thì một tế bào chứa N14 nhân đôi một lần trong môi trường N14 nó sẽ tạo ra hai mũ một phân tử gồm có 4 mạch N14 và khi và khi đưa hai phân tử chứa đồng vị phóng xạ là N14 vào môi trường có chứa N15 thì cho chúng nhân đôi hai lần. Như vậy, số phân tử tạo ra lúc này sẽ bằng A nhân cho 2 mũ 2. Nó bằng 2 nhân cho 2 mũ 2 bằng 8 phân tử ADN. Và 8 phân tử ADN này có 16 mạch thì trong đó nó giữ lại 4 mạch cũ của N14 còn lại là Số mạch N15 là 16 trừ 4, vậy là 12. Ở lần thứ ba thì người ta lại đưa các phân tử ADN này trở lại môi trường N14 và hỏi là số tế bào có cả mạch N14 và N15 là bao nhiêu? Vậy cái số mạch N15 ở giai đoạn trước đó chính là 12 mạch. Vậy khi trong môi trường N14 thì nó nhân đôi một lần thì sẽ có 12 phân tử chứa cả N14 và N15. Vậy chúng ta chọn đáp án là A.